chào tất cả anh chị và các bạn là Nam Tính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt gương CNC Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những sản phẩm máy cắt gương cửa nhựa công ty bán chạy số một trên thị trường Việt Nam hiện nay Và ngoài ra thì kênh này còn uh, hỗ trợ và xử lý khắc phục tất cả những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng Và trên thị trường hiện nay thì đang có rất nhiều những dòng sản phẩm máy nam cửa nhôm cửa nhựa đang được bán trên thị trường Và để làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn ra được một dòng sản phẩm tốt nhất chính hãng và xứng đáng đúng với giá trị đồng tiền mà chúng ta bỏ ra thì uh, ngày hôm nay chúng tôi làm một cái video này để cùng anh chị và các bạn đi uh, xử lý và trả lời cho cái câu hỏi đó thì uh, để cấu để uh, chúng ta có thể lựa chọn ra một con máy cắt cơ hai đầu tốt nhất thì nó sẽ gồm có 6 yếu tố sau đây thì tôi sẽ cùng với anh chị anh chị và các bạn sẽ đi uh, từng chi tiết và trả lời từng những yếu tố một cho chúng ta có thể là chọn ra được một dòng sản phẩm là tốt nhất phù hợp nhất đúng với giá trị và đồng tiền chúng ta bỏ ra à, dạ vâng và cái yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể tạo ra được sản phẩm cắt kít và chuẩn như thế này là cái đường nét thì nó rất là kít đường nét rất là chuẩn rất đẹp thì à, cái điều quan trọng nhất thì đó là cái điều quan trọng à, quan trọng nhất đó là hệ thống motor trên thị trường hiện nay thì đang có hai dòng motor chính đó là một hệ thống là motor tròn chuyển động qua dây boni và hệ thống thứ hai đó là hệ thống motor vuông vỏ nhôm công nghệ của Italia đang uh, hoạt động là chuyển góc chuyển động trực tiếp là không có dây đi đó với hệ thống motor là vỏ nhôm được thiết kế theo ờ, tiêu chuẩn công nghệ của Italia thì uh, chúng ta sẽ giúp uh, anh chị bạn vận hành sử dụng lâu dài và sẽ giúp cho cái vấn đề là vỏ nhôm sẽ tản nhiệt tốt hơn vỏ uh, gang rất là nhiều và cái điều tiếp theo nữa thì đó là hệ thống chuyển động trực tiếp Ờ, thì sẽ giúp ích các bạn trong cái quá trình vận hành cắt thì nó sẽ lực của nó sẽ mạnh nó khỏe hơn không bị mất đi không giống như dòng mà motor uh, vỏ tròn thì đang chuyển động ờ, qua dây buni thì khi chúng ta cắt một thời gian sẽ dần dẫn đến hiện tượng đó là sẽ bị giảm cái lực trong quá trình vận hành đó thì cái lực chúng ta cắt đi là sẽ không được đẹp không được sắc không được bén đó. đấy là cái điều khác biệt giữa motor tròn chuyển động qua dây buni và hệ thống motor vỏ rôm bằng uh, motor vuông vỏ rôm và chuyển động trực tiếp à, dạ vâng vâng và cái điều tiếp theo nữa để uh, giúp cho anh chị và các bạn có được cái đường nét sắc mịn sắc và mịn góc cắt trong chuẩn thì uh, cái vấn đề là đẩy cái hệ thống một đường dây đường dây đẩy nước ra vào thì uh, trên thị trường hiện nay đang có một số những dòng uh, thông thường thì đang sử dụng đó này hệ thống dây tròn dây vuông như này và cái điều cái dòng uh, cao cấp và hoàn thiện hơn thì cái độ chuẩn xác nó sẽ cao hơn độ bền nó sẽ tốt hơn rất là nhiều thì đó là đang sử dụng hệ thống là hệ thống dây ờ, vuông CNC ờ, thường thường những dòng dây vuông như này hay dùng trong các dòng máy CNC để đảm bảo cái hệ thống là vấn đề là đẩy nước ra vào nó sẽ giúp cho hệ thống motor và cái đường nét đường cắt nó sẽ khít và chuẩn hơn rất là nhiều cái tiếp theo nữa thì ờ, cái, đối với dòng này hệ thống dây vuông này thì nó sẽ có hệ thống bình hệ thống bơm dầu dây nó sẽ có hệ thống bơm dầu dây bơm trực tiếp vào bốn cái ổ bi này thì khi mà đẩy nước ra vào hoạt động của đa gian dẫn đến hiện tượng khô thì chúng ta bơm dầu vào thì sẽ giúp cho hệ thống motor nó chạy được mềm mượn hơn mượt hơn thể, giúp cho hệ thống motor chạy mượt và êm hơn rất là nhiều nó không bị giật sẽ giúp cho tạo ra sản phẩm của chúng ta nó sẽ đẹp hơn sắc và mịn hơn rất là nhiều và cái điều tiếp theo nữa hệ thống nữ cắt nữ cắt sử dụng đó là trên thị trường thì đang có rất nhiều những hệ thống nữ cắt thì nó sẽ gồm có những cái loại một loại hai ba hay thì ờ, trên đối với con máy này thì uh, ờ, F99 máy này hiện tại đang sử dụng đó là dòng nước cắt Mowen của Nhật Bản đây là một dòng nước cắt thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam hiện nay và khi anh chị các bạn đi xe máy thì hãy để kỹ và bên uh, cung cấp máy người ta sẽ có dám bảo hành cho anh chị vào vấn đề về vấn đề là nước cắt hay không Đấy, nếu như mà vấn đề là nước cắt không chuẩn thì người ta sẽ bảo hành cho anh chị về nước cắt còn nếu mà nước cắt mà không chuẩn thì vấn đề nước cắt người ta sẽ người ta sẽ không dám bảo hành cho anh chị các bạn đó đấy là những uh, yếu tố đầu tiên là gồm một hệ thống motor này hệ thống đường dây và hệ thống lưới cắt nó phải chuẩn kít đó là cái điều quan trọng nhất trong nhiều yếu tố đầu trong sáu yếu tố để cấu tạo nên một con máy cắt nhôm hai đầu như thế à, dạ vâng và ngay sau đây tôi sẽ vận hành cắt máy và khởi động máy trực tiếp để cho anh chị và các bạn cảm nhận được hệ thống là motor vuông công nghệ ở ờ, uh, của Italia với công suất của motor là 3 kW và hệ thống lưới cắt và có quanh của Nhật Bản lưới cắt là 450 vâng anh chị và các bạn có thể cảm nhận được hệ cái thứ nhất đó hệ thống lực của motor với công suất là 3 kW cũng rất là khỏe đảm bảo khi chúng ta cắt với cái độ ờ, nhôm dày như thế này ờ, sắc mịn hơn rất là nhiều và khi chúng ta chúng tôi cắt những đề c rất là mỏng rất là nhỏ như thế này thì ờ, sẽ không bị quấn hay hút đề c vào làm hỏng me hay là gãy nữa rất chế độ rất là an toàn đó đây là mặt cắt dầu chưa có dầu nào mát và cái này thì thì ờ, chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là nếu cắt trong vòng 6 tháng khi cắt bị bình nổ ngơm móp ngơm hay bị bao viên chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp nệ mới à, dạ vâng và một yếu tố tiếp theo đó là hệ thống để cấu tạo và đỡ được đầu máy tốt và chắc chắn hay không thì nó sẽ gồm có các vấn đề là thiết kế về cơ khí à, để đỡ được đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì à, đối với con máy này thì sẽ được đỡ trên đường những bệ thép rất là dày ấy, chị bạn rất là dày như, như, như thế này rất là dày và sẽ được uh, tôi luyện chống công vinh đây là thép tấm nguyên khối không giống như những dòng thông thường thì uh, nó sẽ là cái loại uh, sẽ là thép liên kết giữa các bằng các cái lục giác thì sẽ không đảm bảo trong quá trình vận hành sử dụng lâu dài và cái điều đặc biệt khe lưỡi đẩy khe đẩy lưỡi ra vào khi chúng ta cắt thì uh, với thiết kế độ chuẩn xác dòng cao cấp thì nó sẽ là khe lưỡi nó được rất là khít thì khi giúp ta cắt đẩy cắt lưỡi ra vào nó sẽ cắt và chúng ta cắt những cái đèn C rất nhỏ và mỏng như thế này á thì nó sẽ không ờ, quấn vào làm hỏng may hay là gây lưỡi đó là chế độ rất là an toàn và tới tính về cơ khí và độ chuẩn xác cao Đấy. À, tất cả đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì sẽ được thiết kế những cái máng trượt đèn C khi chúng ta cắt thì đèn C sẽ được trượt xuống và đi ra ngoài đó và cái đấy là cái điều rất là quan trọng ờ, để cấu tạo giúp cho con máy có được chắc chắn hay không thì ờ, nó sẽ được thiết kế bằng những cái bệ thép rất là dày như thế này đấy cả mặt trước và mặt sau sẽ giúp cho con máy này cứng cáp hơn rất là nhiều và độ chắc chắn chắc, chắc chắn và ổn định lâu dài dạ vâng cái ờ, thêm một cái yếu tố tiếp theo là yếu tố thứ tư đó là cái yếu tố rất là quan trọng cũng, uh, hệ thống bít tông tất cả hệ thống bít tông trên thị trường hiện nay thì đang có hai hệ thống bít tông nhất là hệ thống bít tông tăm bít tông rời và thứ và thứ hai đó là hệ thống ờ, bít tông dòng cao cấp đó là bít tông đúc liền vỏ nhôm và bít tông uh, nguyên khối đó. Với những dòng cao cấp trên thị trường hiện nay thì à, đang sử dụng những dòng tông nào nguyên khối để đảm bảo khi chúng ta cắt cũng như là để nắp chụp lên xuống hay là vấn đề các vấn đề như cần là à, đẩy nữa ra vào hay là chuyển góc đều sử dụng các hệ thống bê piston đúc liền thì nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn tuổi thọ nó sẽ đảm bảo rất là nhiều các các cái vấn đề như cần là chuyển góc hay là thiết vận hành của máy móc nó sẽ được êm hơn nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều đó là những cái dòng cao cấp thì đang sử dụng là hệ thống bê tông đúc liền khác với những dòng piston tâm hay là tông nhỏ như thế này thì chúng ta chuyển góc hay là đẩy ngưỡng ra vào hay là tất cả những hệ thống vận hành của máy thì à, tuổi thọ nó sẽ không được đảm bảo lâu dài và sự ổn định nó sẽ không cao ờ, dạ vâng và tiếp theo nữa thì sau đây thì uh, tôi sẽ cùng anh chị và các bạn uh, đi đến đến một vấn cái yếu tố tiếp theo đó là yếu tố thân bệ thân bệ của máy anh chị các bạn ạ à, để đảm bảo con máy nó có rung có nắp và vận hành nó có được êm hay không thì uh, thân bệ của nó nó phải đảm bảo trọng lượng của nó phải phải là tương đối và nó lớn hơn cái lực của motor cắt hoặc là motor cái vận hành thì sẽ giúp cho con máy nó sẽ vận hành nó sẽ êm hơn và thứ hai nữa là khi cái hệ thống motor chuyển động thì nó sẽ không được bị không bị rung nắp đấy anh chị có thể thấy là thân bệ đối với à, những dòng thông thường trên trường hiện nay thì à, thân bệ của, nó hoàn toàn bằng à, quay tôn nhưng mà những dòng cao cấp thì hệ, hệ thống thân bệ của nó thì sẽ bằng hoàn toàn bằng thép hộp thép nguyên khối đảm bảo chắc chắn sự ổn định lâu dài và cái trọng lượng của nó nó sẽ lớn hơn cái lực của motor và sẽ giúp cho hệ thống uh, khi vận hành nó sẽ không bị rung không bị nấc đấy và cái điều tiếp theo nữa cái điều quan trọng khi chị các bạn đi xe máy à, đối với những dòng thông thường những dòng rẻ tiền thì uh, khi mà người ta bắn cái đường dây vào ấy đường vào thân bệ này á thì uh, những dòng rẻ thì người ta sẽ bắn trực tiếp xuống cái uh, khung sườn của con máy còn uh, đối với dòng cao cấp trên trường hiện nay thì uh, trước khi bắn cái đường dây xuống thì người ta sẽ nhà máy sẽ có một cái đường dây sẽ có những cái miếng thép chạy dọc hai đầu đường dây chạy dọc thân máy sẽ giúp cho cái ờ, đường dây nó sẽ thân máy nó sẽ cứng cáp hơn và đường dây nó khi chúng ta siết xuống thì nó sẽ không bị cong vênh đó nó tạo nên cái sự cân bằng cân bằng của máy và trọng lượng của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều trọng lượng nó sẽ nặng hơn so với dòng thông thường dòng bơi tôn với tôn mỏng còn đây những bạn đi xe máy thì hãy đi kiểm tra kỹ về những vấn đề là thân vệ của nó như thế nào có đảm bảo hay không à, dạ vâng một cái điều tiếp theo yếu tố tiếp theo yếu tố thứ năm đó là vấn đề hệ thống uh, chuyển góc như tôi vừa nói thì uh, những dòng cao cấp trên thị trường hiện nay thì đang sử dụng đó là hệ thống bê tông đúc liền bê tông nguyên khối vỏ nhôm sẽ đảm bảo và tuổi thọ sẽ cao hơn rất là nhiều và cái điều hệ thống đối với những dòng uh, 09 cao cấp thì nó sẽ chuyển động là ba góc thì để đảm bảo nhất cho vấn đề hệ thống chuyển góc và đỡ đầu máy thì nó sẽ anh chị các bạn đi xe máy thì hãy sử dụng những cái hệ thống bê tông nhất là bê tông đông liền thứ hai là hệ thống bê tông to và hệ thống bê tông là đẩy đẩy đầu máy sẽ là bê tông đứng như thế này sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều so với những dòng bê tông là nằm ngang Đấy, trên thị trường hiện nay đấy là hệ thống đối với hệ thống tiền góc thì chúng ta sẽ dự, sử dụng và vận hành và chúng ta lựa chọn những dòng sản phẩm nào này là hệ thống bê tông to bê tông đúc liền và hệ thống bê tông là đẩy là đẩy theo chiều đứng thì sẽ tốt hơn so với những dòng bê tông uh, ờ, nằm ngang đẩy góc nằm ngang à, dạ vâng và cái yếu tố tiếp theo và cũng là cái yếu tố cuối cùng để cấu tạo nên con máy có đảm bảo chất lượng và dùng sức ổn ổn định hay không thì đó là cái điều không thể thiếu là hệ thống tủ điện à, đối với những dòng à, thông thường trên thị trường hiện nay thì à, nó sẽ mỗi một đầu máy thì nó sẽ hai đầu máy thì sẽ gồm gộp một à, cầu trì một át tổng một à, cục khởi động từ đó sẽ vào với nhau thì chúng khi chúng ta sẽ vận hành thì khi có sự cố thì ờ, tất cả toàn bộ hệ thống điện và hệ thống máy móc thì sẽ dừng lại và sẽ không hoạt động được. Còn đối với những dòng cao cấp trên thị trường hiện nay thì ờ, nó sẽ tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy là một át tổng, một cục uh, khởi động từ, một cầu trì, cục chống đầu pha. Đấy. Và thêm nữa thì nó sẽ có các uh, hệ thống lơ ne trung gian, lơ ne trung gian để và cái điều quan trọng trọng và cái điều không thể thiếu được đó là hệ thống chuyển đổi 24V đây là bộ ờ, chuyển đổi 24V đối với những dòng hệ thống máy móc hiện đại trên thị trường hiện nay thông thì nó sẽ có thiết bị à, thiết bị thêm lắp đặt thêm một cái hệ thống là chuyển đổi 24V này đó chuyển đổi cái bộ chuyển đổi 24V này còn nó có tác dụng gì thì anh chị các bạn hãy xem ở phía bên dưới này à, máy thì nó sẽ vận hành và sử dụng đó là hệ thống hơi để chúng ta chuyển đổi và vận hành chuyển đổi góc đẩy đầu máy hay là kéo piston hay đẩy nắp chụp lên xuống tất cả đều sự vận hành hay đẩy nữa ra vào tất cả đều sử dụng đó là hệ thống hơi và đây là bộ điều khiển hơi của máy thì ờ, để có đảm bảo cho các vấn đề thiết bị này nó có dùng ổn định lâu dài và nó sử dụng nó có độ bền nó có cao hay không thì cái vấn đề là bộ chuyển đổi về 24V kia nó sẽ cung cấp cho các thiết bị này cái nguồn điện là ổn định nhất và nó hạn chế được các tình trạng bị cháy chập cháy hay là bị cháy nổ các cái cục ờ, hút khởi động cục à, van à, điện từ này đó đấy là cái vấn đề là chuyển đổi về nguồn điện 24V nó tác dụng là như vậy và phía trên à, tủ điện khoang điện và khoang hơi thì sẽ được tách biệt riêng để tránh tình trạng đó là bị nhiễm từ nhiễm điện để đảm bảo cho hệ thống điện nó sử dụng ổn định và lâu dài nhất dạ vâng vừa rồi thì tôi cũng đã cùng với chị và bạn chỉ ra 6 yếu tố để cấu tạo 6 yếu tố để cấu tạo nên một con máy cắt nhôm hai đầu làm sao là tốt nhất chuẩn xác nhất và khi chúng ta cắt tạo ra những sản phẩm nó phải đẹp nhất à, đấy là những 6 yếu tố để cho chị và bạn có thể là dựa vào để khi đi xe máy chúng ta phải lựa chọn ra và ngoài ra thì uh, chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm máy năng cần nhôm về cần nhựa anh chị và bạn nếu mà cần tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên trên màn hình hoặc liên hệ với đại em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc ở bến xe Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội và khu vực phía Nam là, là đối diện với lại khu nghệ cao 09 hoặc là khu công gần khu công viên Suối Tiên thì để đến xe máy và tay máy trực tiếp và một lần nữa thì xin ờ, chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã mất chút thời gian theo dõi cũng như là ủng hộ uh, sản phẩm công ty cổ phần xuất khẩu motor Việt Nam. Anh chị hãy à, thấy hay, hãy đăng ký kênh và chia sẻ để theo dõi thêm nhiều những video mới hơn. Một lần nữa thì à, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn khi đi xe máy à, sẽ lựa chọn được cho cho chúng ta những sản phẩm tốt nhất, chuẩn nhất và xứng đáng với những đồng tiền mà chúng ta bỏ ra. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn.